Và kết nối với cái phần hôm nọ khi chúng ta nghiên cứu về các tính chất chung nhất của kim loại kiềm thì ở trong các video bài giảng ngày hôm nay, thầy Duy và Tô Ly Hai e-learning sẽ giúp các em đi nghiên cứu về các hợp chất mà trong đó có mặt kim loại kiềm. Đấy chưa nhỉ trong đó có mặt kim loại kiềm. Và đây cũng chính là các hợp chất quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý. Hợp chất đầu tiên đó chính là natri hydroxit. Ở trong thực tế thì natri hydroxit của chúng ta hay gặp với một cái tên đó là sút anza. Sút da đấy được chưa nhỉ đấy. tính chất vật lý của natri hydroxit sẽ gồm có một số điểm cần lưu ý như sau công thức ở NaOH chúng ta đã biết rất là quen thuộc rồi do vậy ở đây thì sẽ không nói nhiều nữa nhé đầu tiên đó là một chất rắn không có màu chất rắn không có màu nhưng sở dĩ vì sao mà ở trong thực tế khi chúng ta nhìn vào cái Nari Hiroshit ở thể rắn chúng ta vẫn cảm tượng thấy nó có màu trắng đúng không nhỉ? Vì, vì sao lại như vậy? Bởi vì cái dạng Nari Hiroshit mà chúng ta đang nhìn ở đấy nó là dạng Nari Hiroshit nó là dạng vô định hình vô định hình và như vậy khi đó cái màu sắc đó không phải là màu sắc của cái dạng nguyên chất mà màu sắc ở đây sẽ là không có màu các em nhắc chú ý cho thầy thứ hai là dễ nóng chảy điểm thứ ba là hút ẩm mạnh và tỏa nhiều nhiệt hút ẩm mạnh và tỏa nhiều nhiệt thế thì nếu như bây giờ chúng ta à, có thể là tay đang ướt chẳng hạn tay đang ướt mà chúng ta lấy một cái vẩy NaOH ở trong cái lọ NaOH rắn ấy thì cái dạng tồn tại của nó thường là sẽ dạng tồn tại là dạng vẩy đúng không lấy một cái vẩy đó và cho lên tay như thế này này thì một thời gian một thời gian thôi rất là nhanh thôi thì ngay lập tức là nó sẽ bị chảy giữa xảy ra hiện tượng bị chảy giữa có nghĩa là nó hút nước nó hút nước tạo ra hiện tượng bị chảy giữa và cái thứ hai nữa là ở cái ở cái vị trí mà tiếp xúc của tay mình với natri đó thì nó sẽ có một cái cái cảm giác là bị hơi bị nóng tất nhiên là nó sẽ không bỏng tất nhiên nó sẽ không bỏng như với phản ứng à, với nước dung dịch mà nó sẽ có cảm giác hơi nóng nóng hơi ấm một chút thôi thì như vậy chúng ta có thể khẳng định được cái tính chất ở đây đó chính là hút ẩm mạnh này và tỏa nhiều nhiệt các em nhé Về tính chất hóa học của natri hydroxit thì tính chất hóa học đầu tiên mà chúng ta gặp đó chính là natri hydroxit là một bazơ mạnh. Nó là một bazơ mạnh tan trong nước rất là mạnh, hầu như nó tan vô hạn ở trong nước và nó là một chất điện ly mạnh. Và khi điện ly thì nó sẽ tạo thành ion natri cộng và ion OH trừ. Ion natri cộng và ion OH trừ Xét với hai ion này thì chúng ta thấy rằng với ion natri cộng thì hầu như là cái tính chất của cái natri cộng này hầu như là không có. Vì sao? Bởi vì là natri cộng này thì hầu như là ở trong bảng tính tan của chúng ta nhé. Nếu chúng ta quan sát bảng tính tan chúng ta đều thấy rằng